Ok, hello chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today ừ, Chào các anh em mới vào nhá Thì uh, trong cái buổi livestream hôm nay thì tôi xin uh, phép được giới thiệu một chút Là hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các anh em xem kênh một cái uh, bí kíp Bí kỹ leo rank anh em nhá Một trong những cái line up mà cực kỳ uy tín Leo rank rất là tốt mà lại ổn định nó là cái lab nào thì anh em hồi sau sẽ rõ nhá Anh em đừng hỏi tôi Ok Chúng ta bắt đầu thôi Trần Duy Mãi Chỗ em mưa rồi anh ơi ừ, Mưa cho mát em nhá Những cơn mưa đầu thu mát mẻ Khiến cho chúng ta nhớ lại Những kỷ niệm ngày xưa <laughs> Trời mưa là chuẩn bị là sang thu rồi Sắp sửa kết thúc mùa hè sang ờ, mùa thu nhưng mà cái mùa thu <laughs> ở nhà cái mùa thu bây giờ là cái mùa thu ở nhà anh em ạ nó khác với cái mùa thu năm ngoái và mùa thu năm những năm trước <laughs> hello chào nguyễn minh nhá chào em bình thường à, tôi nhớ là những cái mùa thu năm trước ấy là tôi với vợ tôi hay uh, lên hồ lắm lên hồ hoàn kiếm lên hồ hoàn kiếm uh, cái hồi chưa có khoai ấy, chưa có con thì uh, thường hay hẹn hò trên đấy hay uh, đi từ sáng rồi thì đi đến tối mới về đi chỉ có cả ngày đi lanh quanh ở trên hồ nhưng mà nó rất là vui hello chào đặng minh trung nhá đặng minh trung uh, không biết là có có phải lên tuyến đầu không em anh sợ đấy anh nghe tin anh thấy sốc luôn <clears throat> hôm trước vừa ờ, nói chuyện với cả uh, bạn anh rồi cũng cả uh, cả cả cả anh em GTD 47F1 ờ, cũng chia sẻ trong Sài Gòn có vẻ khá là toang. Tôi cũng chúc các anh em là làm y bác sĩ nếu mà có phải lên cái tuyến đầu chống dịch ấy thì cũng chúc anh em có sức khỏe um, tinh thần thật là tốt nha anh em nhá. Là tôi biết là chắc chắn là các anh em cái tầm này mệt mỏi hôm trước tôi nói chuyện với bạn tôi, bạn tôi bảo là các bác sĩ là kiểu như là kiệt sức ấy, kiểu dạng như là bị kiệt sức mệt quá rồi. Mệt quá như kiểu là tinh thần nó bị xuống ấy. Thực ra nếu mà cái sức khỏe mình kém nhưng mà tinh thần mình nó vẫn gọi là tốt thì không sao nhưng mà cái tinh thần mà nó đã xuống rồi thì thôi. Thôi xong. Thế nên là cũng phải chúc anh em là về mặt sức khỏe tốt mà tinh thần nó phải tốt luôn anh em nhá. Tinh thần tốt thì làm việc nó mới làm việc nó mới làm việc được. Có rất nhiều clip mà thấy chia sẻ mấy ông uh, bảo vệ rồi các kiểu như là các anh em ở trong tuyến đầu ấy ngã vật ra luôn trông sợ thật mà tôi cũng biết là trong sài gòn khá là toang đây uh, cũng uh, phải thú thật với anh em là long sida ở đây thì cũng là người sài gòn cũng chia sẻ ở khu long sida xung quanh toàn là những cái người bị bế đi mà thậm chí còn không bế được ấy Thấy bảo Hồ Tây nhiều nhà nghỉ lắm Đúng không anh? Không anh lên Hồ Hoàn Kiếm mà em Hồ Hoàn Kiếm liên quan gì đến Hồ Tây <laughs> Nhưng mà Hồ Hoàn Kiếm thì cũng nhiều nhà nghỉ Nhá Tùng nhá <coughs> Yếu anh nhở Đầu game chả có cái vẹo thế này Đầu game chả có cái gì chơi được Có cái Blink <coughs> Anh em ở trong Sài Gòn ấy Mà nếu mà anh em là người dân bình thường Thì anh em chấp hành tốt nhá chấp hành tốt cái chỉ thị 16 nhưng mà tôi nghe nói là có vẻ như chỉ thị 16 ờ, nó trong uh, tính đường ngày hôm nay thì đã bắt đầu được uh, lới lỏng rồi tức là ngày mai là đi chợ đi chợ này rồi thì đi siêu thị rồi đúng không vì thế nên là cũng nói chung là anh em thì cứ bình thường thôi cứ bình tĩnh thôi ở nhà thôi chủ yếu là các anh em mà ở trong tuyến đầu phải đi ra tiếp xúc với cả người bệnh ấy cái các anh em đấy mới nguy hiểm và các anh em mà là người dân bình thường thì tốt nhất là các anh em cứ ở nhà thôi thực hiện đúng chỉ thị là được nhá đừng có đi ra ngoài đường lúc này yếu quá nhở <clears throat> chơi gót à bán này đi Hello chào Đồng Huy Phạm Chào các anh em mới vào nhá <clears throat> Buổi livestream cũng mới ờ, mới bắt đầu thôi anh em ạ Mới bắt đầu thôi Có khi phải eco ấy Trận này có khi phải eco thật Ui, bài này đi giống kiểu đi gót à <clears throat> Eco vứt gấu vào chơi đi thì vẫn đi bình thường anh ạ à. Chủ yếu là không làm được gì Không có tiền để đi chợ thôi Thực ra là thế này Nếu mà anh em thấy là Thực ra là ở trên các bác đã tính toán hết rồi Thà rằng chúng ta tập trung vào Chúng ta đẩy lùi dịch bệnh bằng cách là Chúng ta giãn cách Để uh, an toàn cho mọi người Một lần thôi sau đấy thì chúng ta sẽ đưa kinh tế trở lại bình thường còn hơn là để cho kinh tế nó tức là bây giờ dịch bệnh xong rồi toang ấy là lúc đấy thì mới gọi là khó khăn anh em ạ còn bây giờ thì chúng ta mỗi nhà chúng ta chịu khó tí thực ra tôi cũng thế thôi nhà tôi thì tôi nói luôn hai vợ chồng của tôi là thu nhập nó phải giảm đến 70 phần trăm 75 trăm nhưng mà thôi chỉ thị của các bác mình là cái cái đầu óc của mình thì nó chỉ là tầm vi mô thôi anh em ạ sao bằng người lãnh đạo được tất cả là tính toán ở đây là người ta tính toán là cả về mặt kinh tế cả về mặt kinh tế cũng như là về mặt an toàn cho cho cho xã hội ấy. chứ còn bây giờ để dịch bùng lên như ấn độ thì bây giờ kiểu có mở cửa kinh tế ra xong rồi làm việc làm ăn buôn bán thì nó cũng thế thôi <clears throat> chủ yếu là bây giờ là phải nó là ở cái mức nào giãn cách ở cái mức nào nó là hợp lý cái đấy nó khó anh em ạ khó nhất đó là nó ở cái mức nào nó là hợp lý để vừa có thể là đảm bảo kinh tế lại vừa có thể là phòng chống được dịch khó đấy không dễ đâu chống, chống dịch thì mỗi người phải chấp nhận anh em ạ hai từ thôi hai con đẹp luôn <clears throat> chả nhẽ là chơi chín đẹp mà chín đẹp thì từ... nó lại không phải cái đội hình mà tôi muốn coi như là giới thiệu cho các anh em ngày hôm nay mấy anh em ở rank queen thì chắc là biết rồi còn các anh em mà mà mà không phải ở rank queen thì cũng chưa biết được cái đội hình này đâu đội hình này khỏe lắm nhưng mà nếu mà chơi đẹp bây giờ thì cũng khỏe bán uh, chơi không chơi gót nữa bán con này đi có hai con hẹp tí nữa mà nó lên được hai sao cho vào luôn anh em ạ long sida quận nào tôi cũng không rõ tí nữa long sida online thì anh em hỏi nhá long sida đang ờ, ở trong cái trận hôm nay thì uh, cờ len gtd là có chơi ờ, với cả cờ len kz vừa nãy thì tôi cũng phải có vào setup một chút sau đó tôi mới vào livestream được chính vì thế nên cái buổi livestream hôm nay của chúng ta hơi muộn có vẻ như đẻ ra được con gì đấy Ôi đẻ ra con gấu hết à <clears throat> Đẻ ra là con gấu hết Được quá nhở Thế thì lại chơi gấu rồi Chơi gấu à Chơi gấu thì bán ấy đi thôi Mẹ Con cây dễ lên ba lắm này anh em này Một con cây nữa là lên được ba Ui Thôi chết thôi Ôi rồi ôi Con chó nó lăn kinh thế Ui Khó chịu thật Ơ kìa Không Không chơi biết đâu Chơi bít à Ôi kìa Hay thôi bắt đầu từ trận 2 anh em nhá <laughs> Bắt đầu từ trận 2 anh em nhá Trận này tôi cảm giác chưa biết Cảm giác trôi dậy đang chơi bit của tôi thôi thôi rồi được rồi tôi tôi sẽ không chơi bit tôi không chơi bit tôi không chơi bit tôi không chơi bit tôi sẽ không chơi bit tôi chỉ lấy tạm con gấu hai sao vào thôi anh em ạ được được tôi lấy tạm con gấu hai sao vào nó khỏe nó làm tăng cơ được chơi um, vẫn chơi nhá anh em <laughs> vẫn chơi cái bộ mà tôi đang định giới thiệu cho anh em Đảm bảo khỏe luôn Uy tín luôn Nhưng mà trận này nó ra con gấu thì có thể chơi gấu Messaman à anh? Chuẩn luôn Messaman Nhưng mà có nhiều anh em À có Dolet này Bây giờ mới để ý Dolet Cảm ơn anh em Đặng Minh Trung nhá Tặng cháu khoai lúc xưa mùa dịch Cảm ơn Đặng Minh Trung <clears throat> Anh có nhận được Trung ơi bây giờ anh mới để ý Anh mới để ý vừa lấy là anh phải tập trung Hơi tập trung một tí vào game Xử lý Cảm ơn Đặng Minh Trung nhá Vì hòa quá Chú Trung ở trong uh, Nam cũng đang phải Có nhiều loay hoay với dịch Tôi lết cho cháu Rất là cảm ơn chú Ở đây có cái mặt lạ hút máu à lấy cái bơ này đang rank anh em hỏi rank gì thì đang là rank group nha anh em nhá <clears throat> hello chào thắng hoàng chào các anh em mới vào hôm nay thì uh, sau một cái quá trình mà leo rank uh, trải nghiệm các mức rank thì tôi ờ, nhận thấy có một line up mà rất ok muốn chia sẻ với anh em nhá có một cái line up mà chơi rất sướng đảm bảo với anh em là uy tín luôn cái con gấu mà nó không ra nữa thì có thể tí nữa sẽ bán gấu đấy anh ạ lên bảy không bốn đỏ uy tín anh em ạ Rồi ok, hai con gấu rồi, tôi chỉ cần con này lên hai sao thôi. Con gấu mết lên hai sao thôi là rất là ok rồi. Trận này có thằng cũng chơi gấu này, không biết có phải gấu của goblin không nhở? Trận này xem nào. Tôi còn chưa thèm bật cái bảng truyền thuyết đây cơ Truyền thuyết trận này à, có bom là sẽ rất dễ để chơi Goblin Có cả dust Spirit Có cả Ca <clears throat> Trận này có thằng chơi 6m rồi cơ 6m Human Trận này sẽ có người chơi uh, beat này Trận này chơi beat Đây không biết có phải beat không đây Không Tôi nghĩ là beat đấy một người chơi bit một người chơi có người chơi saman nhá có người chơi saman có người chơi gì đây cái này là gì bộ gì ép à sáu mét đấy kinh phết nhở có thằng răng soi nhá à cái thằng răng soi vừa cặp rồi à? khai Hello chào anh em Giang Nguyễn nhé Hôm nay ờ, tôi um, giới thiệu cho các anh em xem kênh một line up mới mà nó rất là dễ chơi Và nó có thể đang chơi ở cái tất cả các mức rank nhá anh em nhá Kể cả các mức rank thấp Ở cái tầm rank từ Rook đến uh, King hoặc là King lên Queen đều có thể chơi được Thậm chí là vào mang vào giải nhá anh em nhá Line up cực kỳ uy tín luôn <clears throat> Đảm bảo anh em chơi anh em chơi anh em thấy cực kỳ dễ chơi chưa thấy một cái layup nào dễ chơi như layup này Tôi thì tôi không chắc là nó được top 1 Nhưng mà tôi chắc chắn là nó sẽ được top 3 trở lên nha anh em nhá Khẳng định là chơi hay mà kiểu may mắn nữa thì chắc chắn là top 1 Còn nếu mà chơi bình thường thì có thể được top 3 lên 8 có thể vứt con gấu nếu mà con gấu uh, nó không lên được hai sao thì có khi tôi sẽ vứt đi con gấu mết này thực ra lên hai sao cần thêm quả trứng nữa là được không <clears throat> bây giờ vẫn chưa ra thêm con gấu thứ ba này hơi khoai nhở mới có hai saman thôi <clears throat> Trận này thì không có Spire Trận này không có Spire Muốn chơi 4 Saman là một là gọi ra con gấu Saman hai là Sẽ phải chơi 1, 2, 3, 4 Tức là chơi cả cái con này Deflector Deflector này Storm Saman là con thứ hai Con thứ ba là cái con này Lava Con thứ tư Là con Earthshaker Hello chào Vi Tống nhá Chào các anh em mới vào anh em xem có bị giật không giật lag gì không đấy ơi ui nếu phải con này thôi được có còn hơn không tí nữa ra thì bán bớt cái con gấu đi thôi Thằng này chơi 9 m anh em ạ. 9 mét rồi. Đấy 9 mét rồi. Vẫn lag à? Chết thật. Vẫn bị lag đúng không anh em? Để tôi xem nào. <clears throat> OBS bây giờ nó cũng tôi cũng đang thấy là nó có đang đang có một chút lag anh em có bị lag nhiều không? Nếu anh em bị lag thì hết game này tôi sẽ reset lại máy nhá Tôi sẽ tắt stream tôi reset lại máy Tôi muốn là cái buổi stream nó phải hoàn hảo Có già ở đây Trả lời bạn Dương Nguyễn anh chơi không dùng skin gì à Thì bởi vì là thực ra skin thì tôi cũng có Tôi phải nói thật là cái trò này này Thì tôi mốt được Tôi mốt được nên là skin gì thì tôi cũng có thôi Nhưng vấn đề là khi mà chơi skin ấy Thì chúng ta sẽ rất khó nhìn Mà những cái lúc mà speed ờ, roll ấy Speed roll thì <clears throat> Anh em cũng có thể thấy là Việc mà nhìn một cái con tướng mà nó lạ ấy Nó không quen sẽ dẫn đến là Tôi sẽ bị bỏ lỡ một vài con tướng Chính vì thế là chơi trò này tôi không có chơi skin Tôi thực ra từ trước cái này tôi chưa giờ tôi chơi skin luôn có làm cái bàn cờ thì làm thôi chứ còn skin thì nó sẽ rất khó nhìn. <clears throat> Hello chào Hiếu Dương nhá. Không phải đâu anh em ạ. Không phải là do do các bạn anh em là ở miền núi hay ở miền sâu miền xa gì thì không phải. Không phải thế anh em ạ. Ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Không phải đâu. Mà cái lý do mà tại sao các anh em lại bị lag là bởi vì là do các anh em mạng ấy, cái đường truyền này nó khác cái đường truyền của tôi. Nếu mà các anh em mà dùng Viettel thì chắc các anh em không bị lag đâu. Các anh em cùng chung mạng với tôi thì không bị lag, còn các anh em mà ví dụ dùng à, FPT hay là dùng các cái mạng khác thì rất có thể là anh em sẽ dùng một cái đường truyền khác nó sẽ hơi lag một tí. ôi cái gì đây cái mẹ gì đây vẫn ăn được chứ ăn được chứ được được được được, được. đây rồi hay lắm 3 <clears throat> mét nhá lên 9 là có thể cho 3 mét vào nhưng mà rau sau anh em ạ rau này thì vẫn cho gấu vào vẫn ngon hơn lên 9 vứt gấu cho 3 mét ok 3 mét thì khả năng là sẽ là già với cả có xung kích thì cho già giới thiệu cho anh em cái đội hình uy tín cực kỳ cực kỳ dễ chơi cực kỳ dễ trúng thưởng nhá với những trận mà ra gấu thì đấy anh em cứ lấy con gấu mết kết hợp với ba con mết thôi còn giả sử nhưng mà không ra con gấu mết ấy thì chúng ta chơi bình thường thôi chúng ta lấy ba mết với cả bốn saman chơi cực kỳ dễ chơi <clears throat> tôi thử rồi bộ này cực kỳ dễ chơi nó dễ chơi hơn cái bộ uh, 9 mét rất nhiều bộ 9 mét chính ra chơi còn khó hơn Bộ này chơi nhá Nó nó xây dựng từ bộ đỏ Vì thế nó khỏe từ đầu Đầu game nó đã khỏe rồi Đây rồi, Sama này, các kiểu các thứ đủ này Bán gấu đi Tí nữa cho con này vào 3 mét này Uy tín 3 mét 4 man Mấy cái con gấu tí nữa tôi cũng sẽ vứt thôi anh em ạ Vứt thôi Tí con gấu xin thì nó không có đồ Tạm thời cho vào Gọi là tí Có tí đam Có tí đam Bù đam tí thôi Tí bán Chơi đúng đội hình luôn Tí nữa phải kẹp cọc nha anh em nhá Sẽ phải có cọc Bộ này với người nước Saman Bộ nào dễ hơn Hai bộ như nhau em nhá Hai bộ chơi như nhau nhưng mà nói về sức mạnh ấy thì bộ này mạnh hơn Trong cái meta hiện tại thì Anh cảm thấy là bộ này nó dễ mạnh hơn em ạ Chơi bộ kia thì nó lại có cái slot cho gót nhưng mà Nó sẽ um, Đam nó dồn nó yếu hơn so với bộ này Bộ này nó nhây lắm Thực ra cho 4 Saman được rồi đó Lấy 4 Saman luôn nhỉ Thôi cứ để Saman lên hai đã rồi cho vào Khỏe lắm anh em ạ Dồn nam cực khủng thấy chưa Anh em thấy không Nó nó lướt một phát Chết mẹ hết Đấy là còn trận này có gấu á Thôi xong rồi gấu đẻ liên tục luôn Tầm này gấu đẻ liên tục Ui Đẻ cái mẹ đây Phải roll thôi Storm Saman ra rồi này Storm Saman ra đi bán cái này đi Chúng ta đang làm trò chơi Saman đúng không? <clears throat> Đây là ba Saman này, bốn Saman luôn nhỉ. bốn Saman thì mất bốn đỏ à? Hay là vứt gấu đi. Hay lên 10 luôn. Mà thôi tôi nghĩ là lên 10 luôn. một hai một hai ba bốn không cần con này đủ 4 Saman rồi Kiếm cái con gấu Saman nữa anh em ạ Tí lên 10 luôn Rồi round sau lên 10 luôn nhá Round này chắc là vẫn ăn thôi Lao làm kèo không TC ơi Tuấn Cơm ơi à Là sao kèo gì à anh em Đây là 9m này Ôi tôi chưa lắp Saman Thế thua Thế thua thằng này Nhưng mà thua Thua đấy là tôi, tôi chưa lắp Saman thôi Anh em cứ bình tĩnh Thằng này chắc chắn là sẽ đi thôi không vấn đề đâu Rốt quá đấy ra vừa rồi là phải cho Saman vào Skin con gấu xin Lắp trượng phép thuật thì có thêm đam không anh? Có nhá em nhá Có Lẽ ra quả dí lên ờ, à, à cũng chưa đủ tiền Thay 4 Saman vào thì ăn được Đây 4 Saman luôn 4 Saman cho con này ra Hơi rốt nhỉ anh em nhỉ Quả xử lý nó hơi bị rốt đấy Quả cho 4 Saman vào là ăn rồi Thế này như cái lượt này ra là con Water Spirit 3 sao này Ui rồi ôi thế thì nó phải gọi là uy tín luôn Đội hình mắc uy tín Mạnh không? Anh em thấy mạnh không? Cứ uy tín Cắt chuỗi luôn Thôi Saman luôn anh em ạ Saman luôn Saman 5 tiền luôn Không uh, chơi ờ, đỏ nữa Không kẹp đỏ nữa Đỏ đầu game thôi Tầm này bỏ đi CM này không cần đâu Khi chúng ta có thừa đồ ma lăng thì chúng ta cũng không cần cái con này Khỏe chưa anh em? Khỏe chưa này? Ui khỏe không anh em ơi? Hunter này. Cực kỳ khỏe. Ấy. Đẩy chết luôn này, Ui rồi đẩy thằng Hunter chết luôn. Uy tín đấy, uy tín đấy. Lên 10 thôi, lên 10 thôi, lên 10 thôi. Line up mà nó mạnh quá. Làm sao mà các bạn đỡ được đây? Tí nữa con dài lên hai thì nó quét nó phát gần như chết hết rồi Tí nữa để ý cái cọc nha anh em nhá Phải có cọc đấy Chơi uh, để counter mấy cái nhà thằng uh, chơi uh, Insect Insect này Phải có cọc Rớt 6m 4 Saman được không? Được đấy. 1, 2, 3 này 4, 5 6m 4 Saman Cũng được Cũng khỏe anh em ạ Nhưng sẽ không có cọc 6m 4 Saman thì sẽ không có cọc Nhưng mà nếu mà muốn có cọc thì sẽ phải lên 11 Lên 11 sẽ ghép được cái cọc của anh em ạ Ờ, được, được, được, được, được, được. Tí nữa tôi sẽ uh, vứt con gấu đi. Vứt con gấu xin đi là được. Insect này. chưa cọc hơi khó chơi thằng này. Tức là tức, tất nhiên là cái tầm này thì vẫn thua nhưng mà thua là ít thôi. Nói chung là đội hình nó khỏe. Tầm này thua thì nó cũng ít thôi. Đấy anh em thấy không? Thua tí mà. <clears throat> Một con lọt một con thôi. 6 mét 4 Saman ổn áp luôn anh em ạ từ từ để bây giờ tôi tôi tôi, tôi kiếm mấy cái con con ờ, human ấy rau quái hai rau quái thôi là được 6 human hai rau quái thôi 9 mét Ui khỏe quá Không được không được không được không được không được không được không được Xếp đội hình hơi sai Cho thấp xuống một tí anh em ạ này có khi cho rớt vào ngon hơn đấy nhở À không không không, không. rớt nó giật trượt anh em ạ Cho già ngon hơn Rớt nhiều khi nó giật trượt Con gấu này nó đéo lên được hai này Bực thế chứ này mấy thằng 9m là sợ đội hình này lắm anh em ạ lấy cái uh, này giảm hồi chiêu Đúng rồi, lên 11 thì sẽ kẹp được 4 Saman ờ, uh, 6m với cả thêm hai gót nữa anh em ạ. Nhưng mà thôi, tôi không chơi thế nữa đâu. Không chơi thế nữa anh em ạ. Như thế thì nó khá là phức tạp. Thứ nhất là nó phải lên 11. Thứ hai là nó sẽ không phải là những cái đội uh, những cái trận đấu mà chúng ta thường thấy. Chúng ta thường thường thấy những cái trận đấu như thế nên là tôi muốn nó cơ bản thôi. Gặp một trận đấu cơ bản thôi, chúng ta chơi cơ bản thôi. Tí vứt gấu thôi anh em ạ, chơi cơ bản. Nói chung là anh em thấy không Cái bộ này nhá Nó rất là giữ máu luôn Anh em cũng có thể thấy là nó giữ máu cực kỳ luôn Lọt một con thôi mà Bạn Hoàng Ngọc Cương bảo là đánh ở level 10 thì cũng được đúng không? Ok. Tức là nó chơi được 6 6 uh, mét, 4 Saman được và hai gót được nhưng nó không có cọc anh em ạ vấn đề là nếu mà muốn ăn được này muốn ăn được cái bọn này phải có cọc anh em hiểu không nếu mà không có cọc thì lại không chơi được hoặc là ví dụ như chơi 6 mét nhá 4 saman thì anh em không kẹp được thêm cái con ca lông vào để counter được đấy chính là cái lý do mà tôi bảo là tại sao mà 6 mét 4 saman nó lại không mạnh nó lại chỉ là đánh giá nó ở bình thường thôi còn mạnh là nó phải có có xếp được bài counter Đấy chúng ta chỉ chơi 3 mét thôi 3 mét 4 Saman thôi Nhưng mà chúng ta có con bài counter được vào không Insect kia không Già vẫn già một này Cay nhỉ Gấu Saman vẫn chưa lên được hai Thôi thế thôi, từ từ đã Đánh cứ bình tĩnh À thôi chết rồi, quên mất cái bọn này Quên mất cái bọn này Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm Thằng này nguy hiểm này 9 mét, giáp băng ấy da đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau không có bkb nhở trận này không có bkb kéo hết xuống anh em ơi chưa có cọc chưa có cọc chưa có cọc 9 mét Có nha anh em nhá Cho mèo Bài này cho thêm con mèo này vào Thì sẽ được thêm một con nữa <clears throat> Ui mẹ ơi Sợ thế Bờ linh giáp băng Bài này đều có BKB toang rồi Thôi bỏ sớt đi Ăn được insect này Chuyện này ăn được insect rồi Chuyện này đấm được thằng insect đi rồi này Khỏe chứ Khỏe đấy chứ Ồ Khỏe đấy chứ Đéo có già hai ở cây nhờ Cho già hai đi Con mẹ Sở tôm Đừng chết nhá, đừng chết nhá, đừng chết nhá Đừng chết nhá bạn ơi Ờ, lần này thì ăn được không Lần này ăn được cái bọn 9 mét cho chết được không Đấm hộ tớ Ờ không dễ đâu Khó phết đấy anh em ạ Anh em thấy uy tín không Đội hình uy tín không Đội hình uy tín đấy chứ Nhớ có BKB Khổ thật sự Đây rồi, mẹ mãi mới ra con già Chơi được, yên tâm Dồn đồ cho già là được anh em ạ Chơi được, anh em cứ yên tâm Bây giờ kiếm Marine vào được không nhỉ Mày một round mày đi luôn thôi Một round mày đi thua thôi Ui Kịp không được Hay quá Hay quá Hay quá Ồ Như nào Như nào bạn ơi Không dễ Không dễ Anh em thấy không Được không Được không Được không Quần áp chưa Cái đéo gì mà con già đứng ở tận góc này mà ông dính trưởng này Sợ hết rồi sợ thế nhở Từ đã chuyển chuyển mấy cái con lởm lởm sang góc bên này Chuyển mấy cái con lởm lởm lởm lởm sang góc bên này đi Mấy con này đứng xa ra một tí Uy tín Thôi chết rồi Mày ăn hộ tao cái Ôi rồi ôi Như nào Như nào Anh em thấy không <clears throat> Đấy Nó đơn giản nó chỉ là như thế thôi anh em ạ Đấy anh em thấy chưa Đánh ổn đấy chứ Anh em cứ làm theo tôi là được nhá Đơn giản Ui line up này mạnh lắm anh em ạ Lại nha anh em nhá Để chứng minh cho anh em thấy là cái line up này nó ổn Chưa kẹp cọc đấy Trận này là thay cọc bằng cái con mèo nha anh em nhá bởi vì late game thì nó không có đám đám tay nên là chúng ta có thể thay tức là cái cái cái cái cái đội hình này này anh em sẽ thay một là cái cọc hai là con mèo Thế thôi Còn chơi 3 mét kết hợp với Saman Đúng chưa Chúng ta chơi lại nhá Có một cái lý do nữa mà tôi lấy cái con mèo trong cái đội hình ở cuối game Đấy chính là nó có thể triệu hồi ra thêm cái con Storm Saman cũng như con Earthshaker là hai con có khả năng cực kỳ là mạnh trong cái việc khống chế. Bình thường nếu mà để cái bộ Saman thì hai con đó nó sẽ biến thành cái con khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tận dụng cái skill của con đấy thì chúng ta kẹp thêm con ờ, mèo vào anh em nhá